Không đủ những yếu tố này việc chiêm xét sẽ không tương ứng Lại nữa, khi thực hành đúng theo lời dạy của Đức Địa Tạng Bồ Tát là việc mình muốn xem xét thực hiện ra kết quả rõ ràng, phải biết đó là duy tâm sở hiện.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 Nhất thật tướng này được nhóm nêu bằng hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là tâm chân như, nghĩa thứ hai là thức a lại gia, tâm chân như là cái thể chất bất diệt của tất cả pháp, thức a lại gia là nghĩa sinh diệt của tất cả các pháp.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 Khi đến được nhất tâm, sẽ tùy hiện sinh cõi Phật đó, rốt ráo chứ không rơi vào các đường ác tám chỗ nạn sẽ thành tựu đức tin về Đại Thừa mau được bất thối chuyển. Như trên là nội dung tóm tắt hai quyển của bộ kinh Chiêm Sát Thiên Ác Nghiệp Báo, tức Đại Bồ Tát Địa Tạng thương xót chúng sanh thời mạt Pháp mà đã thay Phật chỉ rành rẽ mọi điều ở Trung Hoa.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 Thế nên những đệ tử Phật khi xem đến hoặc nghe nói đến việc chim bói, chớ vội khinh thường, cho rằng Phật pháp pha trộn với hình thức bói quẹt của thế gian với hình thức một bộ một luân gồm 19 mảnh gỗ chia làm ba nhóm. Nhóm đầu gồm 10 cái thâu nhiếp tất cả thập thiện thập ác, nhóm giữa ba mảnh thâu nhiếp nghiệp thiện ác sâu cạn riêng biệt thuộc thân khẩu ý nhóm 6 mảnh thâu nhiếp 6 căn 6 trần 6 thức thuộc 18 giới và mới 189 hiện tượng của phạm thánh thế gian và xuất thế gian như vậy đủ thấy kinh chiêm sát nghiệp báo thiện ác này bất khả tư nghị không một loại bói khoa nào có thể sánh kịp riêng về thật nghĩa của đại thừa thì cũng chỉ bồ tát địa tạng giảng giải một cách tinh vi sâu thẳm nơi quyển hạ nếu đem luận đại thừa khởi tính của bồ tát mã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 Một thời Đức Phật đấng nhất thiết trí ở thành vương xá trong núi linh thú dùng sức thần thông thể hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm rộng rãi vô ngại cùng với vô lượng vô biên đại chúng cầu hồi diễn nói pháp môn căn tu rất sâu căn tu rất sâu bây giờ trong hội có một vị bồ tát tên là kiên tịnh tính từ tòa đứng dậy xuống lại y phục vén áo hai mặt cùng kính chắp tay bạch lên đức phật rằng kính bạch đức thế tôn nay còn ở giữa chư đại chúng đây Muốn có chỗ hỏi, thưa thịnh Thế Tôn cúi mong Đức Thế Tôn rủ lòng, cho phép.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 Trong thời kỳ này, chúng sanh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly, Lòng họ khiếp nhược, lo sợ thân mình và những quyến thuộc chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng do những nhân duyên đầy dễ các thứ chướng ngại như thế, cho nên đối với chính pháp của Phật căn tính của họ trở nên chậm lục, đức tin ít ỏi, người chứng được đạo lực cực kỳ vô hiếm có, đến nỗi lần lần đối với ba thừa, những người thành tựu đức tin căn bản cũng rất hiếm, những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình lần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 Cho nên nơi thế giới này chúng sanh khác ngưỡng chịu sự giáo hóa, đắc độ của người do đó mà để ta cho ta để cho người hỏi. Khi ấy Bồ Tát Kim Thị Tính đã hiểu được ý của Phật.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 Đầu hai mảnh gỗ trọt nhọn lần lần la, ngửa tay gieo qua chỗ sạch bên cạnh, khiến cho chuyển đổi nhưng vì nghĩ này mệnh danh là luân. Đại nương tướng này có thể phá hỏng đứa nghi chấp tà trong chúng sanh, chuyển sang đường chính nên trốn rất an ổn nên gọi là luân. Về tướng mật luân thì có tất cả ba thứ khác nhau, thế nào là ba? Một là luân tướng biểu thiện nghiệp, chủng thiện ác sai biệt tạo đời trước, luân này có 10. Hai là luân tướng biểu thiện thiện nghiệp chủng chứa trong những đời trước.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 Nhân đó lập nguyện vì cho tất cả chúng sanh mười phương mà được diệt trừ đi nghiệp ác, xa lìa các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ là như thế rồi, tùy chỗ có được hưởng hoa, vân vân. Nên sắm cúng dường trong khi cúng dường hành giả phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật pháp tăng bảo để thường khắp giáo thể thường khắp giáp hiện hữu khắp nơi nguyện cho những món hương hoa dân cúng đồng với pháp tính xong khắp tất cả cõi nước mười phương các của các đức Phật rộng làm Phật sự lại nghĩ mười phương tất cả món cúng nào cũng có Nay tôi sẽ dùng tất cả những thứ hương hoa, chữ ngọc, tràng pha, bảo cá, những món trân quý, các thứ âm nhạc, đèn đuốc sáng tỏ, món ăn, thức uống, y phục, mình nệm thức sang vân vân cho đến bao nhiêu những món trang nghiêm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 sự chú nhóm các thứ khổ tụ mà thôi trên đây gọi là phương pháp chiêm sát bằng tứ mộc luân. Thuộc cách thứ nhất thì nam tử nếu muốn chiêm sát nghiệp chữa nhóm xa gần trong đời quá khứ về trước những nghiệp đã tạo mà lớn yếu nhỏ sẽ khác thế nào. Lại nên khắc gỗ làm ra ba luân biểu thị ba nơi thân khẩu ý mỗi luân chữ một nơi. Viết chữ vào đó là nơi mỗi thân chính giữa một mặt, viết vào đường gạch hơi lớn và dài cho đến chí mí.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 về khẩu thì đeo luân tướng có ghi chữ khẩu nếu thuộc về ý thì đeo dân leo luân tướng có sẵn chữ ý chẳng được đem tất cả tướng của ba luân gieo trong một lần phải tùy theo nghiệp chú ý nên nhớ từng nghiệp thiện ác căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì riêng luân đó để chim cho đúng lại nữa nếu trong luân tướng chim lần thứ nhất chỉ nên điều chỉ được điều tốt nơi thân mà trong luân tướng chim lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân như vậy gọi là lòng thông chí thành chẳng được khế hợp gọi là sai luống đây nữa chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem là thứ nhất được nghiệp bất sát chẳng giết hay nghiệp thâu đạo trộm cướp ý trước chú mộc xem nghiệp bất sát nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai hơi được ác nơi thân cũng gọi là chẳng thể được khế hợp lại nữa nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ưng nghiệp sát không tạo tội giết chỉ có còn là chủ nghiệp sát nhưng trong luận tướng chim lần thứ hai được thân đại ác đó cũng gọi là chẳng được khế hợp từ đó suy ra trong nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý chẳng nghĩa chẳng tương ương lại cũng như vậy cần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 Nếu người căn tính cực kỳ chậm lục, tội trước sau nặng cần phải luôn luôn phát tâm dẫn mạnh chẳng đoái tưởng đến việc tiết thân mạng thường xuyên tượng niệm, sớm tối kinh hành, nhiễu quanh tượng Phật giảm bớt ngủ nghỉ lễ sám phát nguyện tu vui cúng dường chẳng lời chẳng bỏ dù cho mất thân mạng cũng chẳng dừng thoái tinh tấn như thế trong một nghìn ngày quyết được thanh tịnh thì nam tử nếu muốn biết được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành Sáng Pháp qua sau 7 ngày phải nên mỗi bữa ăn vào lúc sáng sớm.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 Phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính cúng dường ngưỡng bạch mười phương chư Phật Bồ Tát cung thỉnh chư Phật làm thầy truyền giới cho đại Bồ Tát làm bậc tôn chứng. Một lòng tập nguyện để lành mười phương.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 hiểu chẳng an toàn 78 người đang được xem đã không còn thân 79 người mình không gặp sẽ được gặp họ 80 những gì mình đang tìm sẽ được gặp lại 81 những gì cần nghe sẽ được lợi lành 83 82 những gì mong kìm tìm thấy chẳng được như ý 83 xem chỗ bị nghi chính là đúng sự thật 84 xem lỗi chỗ bị nghi chẳng là chẳng thật 85 người đang được xem chẳng còn hòa hợp 86 cầu làm Phật sự sẽ được kết quả 87 cầu những món cúng sẽ được kết quả 88 tiền những của cải sẽ được như ý 89 tìm của nuôi thân ít được kết quả 90 có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 xứng thì không sai là có số cộng gieo người nào mà con số thành với việc tâm đang chú trọng theo được để xem kết quả không tương xứng ấy chắc chẳng là hết lòng thành như thế gọi là hư lún người nào gieo ba lần mà không thấy hiện số là kẻ ấy được vô sở hữu không có gì để vướng mắc lại nữa này thì nam tử nếu tự phát ý xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng đồng như vậy nếu có người nào chẳng thể tự chiêm mà đến cầu thịnh muốn xem cho họ phải nên cân nhắc quá xét tâm mình có tham danh lợi thế gian hay không bên trong ý có thanh tịnh hay không sao mới có thể quy kính tu hành cúng dường như nước dư trước dốc lòng phát nguyện vì họ chiêm sắc để nên tham cầu danh lợi thế gian như việc làm của những hạng người thầy tà để được để tự phương hại rối loạn cho người nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh dầu cho chiêm sát nhưng chẳng tương xứng chỉ là sai lầm một cách hư lún mà thôi lại nữa các hại chúng sanh về đời sau này bất cứ việc gì được chim sắc đến mà chẳng được kết quả tốt lành việc cầu chẳng được nhiều sự lợi ông lúc bị bức bách lo rầu sợ sệt phải nên sớm sám hối thường xuyên tụng niệm danh hiệu của ta nếu luôn chí thành thì việc chim sát sẽ được tốt lành cầu gì được nói hiện đời xa lìa những khỏi những suy buồn kinh chim sát thiện ác nghiệp báo kiển thượng hết ha ha ha，满实我的傻下。